Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lùm lúa của mình Thì hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em hai trận đó là cái trận trận Lào và Việt Nam nha anh em Thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm Việt Nam và nằm Lào Nằm Việt Nam và nằm Tài Thì anh em cũng đã lụm được cái mã kèo là Việt Nam và mã kèo Tài và mã kèo Hiệp 1 và mã kèo Rung Thì anh em húp full cái trận Việt Nam và Lào này rồi còn cái trận MU thì mình cho tất cả anh em nằm MU full trận và MU hiệp 1 thì cái trận này anh em cũng đã hấp full kèo cái trận này nữa nha. Thì cái trận này MU ăn với cái tỷ số là 2-0 thì mình cho tất cả anh em xem qua cái kèo hôm qua mình gửi trong nhóm cho tất cả anh em chơi. Đây thì hồi hôm qua anh em húp rất là nhiều kèo. Cái trận Việt Nam đây thì mình cho anh em nằm Việt Nam nằm tài 3,75 và cho anh em nằm Việt Nam hiệp 1 và nằm tài hiệp 1 thì trận hiệp 1 Việt Nam ăn 2-0 nha anh em thì anh em hút được cái mã kèo full này rồi thì xong khi sau khi đó mình cho tất cả anh em nằm thêm cái mã kèo tài kèo tài của thằng uh, à, Renmit nha anh em thì cái trận này Renmit ăn với tỷ số là 21 rồi lên ăn 21 còn cái trận MU đây cho tất cả anh em nằm MU thì anh em nằm trên hiệp full trận là chấp 1,25 và trên hiệp 1 0.5 thì đây đây là cái kết quả của hai cái trận đó cái trận này mình cho anh em nằm tài thì anh em hút cái mã số mà nằm tài 2.5 thì hút với cái tỷ số là 21 là ba trái anh em hút cái mã tài nè trận MU thì 20 hiệp 1 là 10 hiệp 2 là 10 nữa là 20 nè anh em hút full những cái trận này hồi hôm qua anh em trong nhóm của mình đã lời rất là nhiều thì anh em chơi ngoài những trận đó đó thì anh em đã bị lỗ lai nha anh em nào mà chơi ngoài qua thầu qua cò giống như anh em đánh MU anh em đánh tài thì nó rớt về cái tỷ số 20 thì anh em thua ăn được mà u anh em thua tài thì anh em lỗ like đánh 1 triệu anh em lỗ hết 200 rồi thì anh em nào mà chơi trong nhóm của mình thì những anh em đó lời mã kèo MU này được hai ba mã kèo luôn nha còn ở mã kèo Việt Nam này thì anh em húp được bốn mã kèo luôn chưa tính tới những mã kèo rung nữa húp cái kèo trận không là đã húp bốn trận rồi bốn mã kèo rồi thì hôm nay mình sẽ vô nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận giao hữu để anh em chơi à, trong cái ngày mà nó ngưng web Cup nha anh em thì anh em cũng biết rồi ai web Cup nó sẽ ngưng một ngày và mình nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận vào chiều ngày mai thì trận AFF Cup xong nó đá xong thì cái trận này diễn ra vào lúc 23 giờ nha anh em đó là, là trận giao hữu giữa Real Betis và Atalanta diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 23 tháng 12 thì anh em xem cái phong độ gần nhất của hai đội rồi thì Real Madrid cái trận gần nhất á, là mới đây là thắng MU với cái tỷ số là 1-0 còn cái trận gần nữa thì hòa Inter Milan với cái tỷ số là một đều còn trong những trận trước giao hữu á, thì à, Real Madrid có cái phong độ không tốt cho mấy nha anh em thì trước đó, đụng Colo Colo nó ăn cho 5-0 và 1-0 thì trong cái lượt trước nữa thì đáy ờ, Rivet thì thua với cái tỷ số 4-0 thì Betis chưa có phong độ tốt cho mấy còn bên phía Atalanta thì anh em thấy Atalanta trận gần nhất tháng nay của Pháp với cái tỷ số là 3-0 thì để, để hòa hai điều với Frankfurt nha anh em thì trước đó trong giải đấu Serie A thì um, Real Betis nó Atalanta nó cũng có cái phong độ không tốt cho mấy nhưng mà vị trí xếp hạng của Atalanta bên phía uh, uh, Serie A thì cũng đang có cái vị trí rất là tốt nha anh em đây mình cho anh em xem cái vị trí xếp hạng của phía Atalanta. Ở bên Serie A thì Atalanta đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng nha, có cái phong độ rất là tốt, có 27 điểm sau 15 vòng đấu rồi. Thì nếu vào qua vòng khởi tranh lại thì Atalanta có tương lai vươn lên cái ngôi à, thứ tư trên bảng xếp hạng. Thì còn phía Real Betis bên cái bảng xếp hạng của La Liga thì anh em cũng thấy Real Betis đang đứng vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng luôn và có 24 điểm sau 14 vòng đấu. Thì Real Betis đang có cái phong độ rất tốt trong La Liga nha. Thì về Real Betis đang bằng lượt đấu với tất cả các đội trên giống như là Atletico Madrid nè hay là Atletico Bilbao. Thì anh em thấy cái trận này nếu mà Betis có thể thắng ờ, thêm một trận ờ, ở trong La Liga nữa thì Real Betis sẽ có tương lai là lên cái top 3 hoặc là cái top 4 đứng nha anh em thì mình sẽ vào thì trong lịch sử đối đầu của Real Betis và Atalanta thì nó không có thì anh em cũng biết cái trận giao hữu này nữa là sẽ quay trở lại cái vòng à, cái vòng à, đấu xếp hạng bên phía à, các đội tuyển quốc gia rồi thì anh em cũng biết Atalanta này đang đấu cho Ý còn Betis đang đấu cho La Liga thì trong cái trận này là trận cuối giao hữu rồi thì trận này hai đội này sẽ tung ra một với một cái đội hình là rất là mạnh để cho cầu thủ quen chân lại và cái trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra kèo mà nhà cái đưa ra là hai này đá đồng và tài xỉu là 2.5 thì cái trận này mình không khuyên anh em nằm trên dưới mà anh em nằm cái mã tài cho mình và làm thêm những cái mã rung tại sao mình khuyên anh em nằm mã tài tại trận này hai thằng nó sẽ lấy lại cái phong độ và để giống như đá cho quen chân để quay vô đá những cái trận mà trong uh, giải ngoại hạng của các câu lạc bộ này nha anh em thì sẽ tung ra cái đội hình rất là mạnh anh em có thể vào cái mã tài 2.5 cho mình vào cái mã tài 2.5 và anh em nằm rung còn trên dưới thì anh em chờ có đội hình chính thức mình sẽ cập nhật cái kèo trên dưới cho tất cả anh em trong nhóm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 anh em kiếm lợi nhuận nhiều hơn thì anh em chơi những cái kèo phụ á, nhiều khi anh em dễ ăn hơn những cái kèo chính thì cái kèo chính giống như anh em đá ngoài thì anh em đá trên và đá tài thì giống như cái trận MU rồi đó thôi là anh em đã lỗ lại anh em đá một triệu là anh em đã lỗ 200 rồi còn anh em chơi trung trang là hồi tối anh em hút được bèo cũng ba mã kèo đó là cái vấn đề mà mình hướng dẫn tất cả anh em tạo trang để anh em chơi để thì anh em chơi trang nó sẽ hiệu quả hơn thì anh em nào mà đang xem mà có cái nghĩ trùng máu với mình vào đăng ký trang chơi anh em có bao nhiêu anh em nạp bấy nhiêu vô anh em chơi thì nó sẽ tiện cho anh em hơn chứ anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em giống như anh em đánh thiếu thì tới cuối tuần anh em tính một lần thì tới cuối tuần nợ anh em ra một đầy còn anh em chơi trong đây ừ anh em ảo đạp vô một triệu anh em ăn một triệu anh em rút về tài khoản anh em để đó và anh em vẫn nạp vô một triệu anh em đánh nữa đó cái vấn đề là anh em chơi anh em kiểm soát được cái đồng vốn nữa chứ anh em chơi ngoài anh em chơi thiếu đi anh em suy nghĩ ờ thôi ờ, làm nốt trận này trận này xong cái làm nốt trận kia anh em thiếu tới cuối tuần anh em tính ra một đống thì anh em đăng ký trang anh em chơi trong ờ, có cái sự kiểm soát hơn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 để mình ra video sau anh em là người nhận được video sớm nhất để anh em có những cái mã kèo thơm nhất hẹn gặp lại anh em ở những video